Xin chào tất cả mọi người, tôi là Phương đến từ kênh bất động sản Phát Thiết. Thì hôm nay là ngày 18 à, tháng 9 năm 2021. Hiện tại tôi đang đứng tại à, cửa ngõ đi vào à, Mũi Né của thành phố Phan Thiết. Thì đây là trên đường Võ Nguyên Giáp. Trước mắt mọi người là đờ trước mắt mọi người là Summerland Mũi Né. Thì hiện tại mặc dù tình hình dịch bệnh đang diễn ra khá là phức tạp nhưng mà công trình vẫn à, đang gấp rút thi công để à, chuẩn bị bàn giao những cái căn shop house đầu tiên cho khách hàng đây là những cái cầu trục này đang hoạt động tại Summerland Mũi Né thì Summerland Mũi Né là một cái à, dự án bất động sản rất lớn mặt tiền của đường Võ Nguyên Giáp 1 km có quy mô là hơn 30 hecta thì đây ở trong này thì có những căn shop house rồi những à, căn biệt thự và những cái tiện ích đẳng cấp về đêm để phục vụ cho du lịch về đêm tại à, Mũi Né, Phan Thiết vị trí của Summerland Mũi Né thì à, đối diện là trường Đại học Phan Thiết đây là trường Đại học Phan Thiết và đối diện của Summerland, Summerland Mũi Né thì tập đoàn Hải Phát cũng chuẩn bị triển khai một cái siêu dự án cái dự án này là The Sihara Mũi Né Điểm nổi bật của The Sihara Mũi Né là có một tòa tháp đôi cao 37 tầng cao nhất tại à, thành phố Phan Thiết tính tới thời điểm hiện tại thì bên chủ đầu tư họ đã bắt đầu à, kéo đường điện vào The Sihara để à, bắt đầu chuẩn bị thi công đây là cái trạm à, điện hạ thế mới được lắp đặt tại đợt Sierra Mũi Né đợt Sierra Mũi Né thì có quy mô là 5,8 hecta nổi bật là tòa tháp đôi 37 tầng với à, gần 3.000 căn hộ và có hơn 100 căn à, biệt thự đơn lập đây là vị trí của The Sierra Mũi Né này. Nằm ngay cạnh uh, trường đại học Phan Thiết. Mặt tiền là đường uh, Võ Nguyên Giáp. Đây là một uh, tuyến đường đại lộ đẹp nhất tại thành phố Phan Thiết. Với quy mô là 3 làn xe mỗi bên. Đây là một cái vị trí bất động sản vàng tại thành phố Phan Thiết. Cửa ngõ ra khu vực khu du lịch Mũi Né. Ở phía xa xa kia là biển Đông này. Màu trắng này là biển Đông. Ngay bên đợt xe ra Mũi Né thì có khu biệt thự Minh Thần Mũi Né này. Ở khu vực này. Và sau biệt thự Minh Thần Mũi Né là khu uh, thành phố Silin City của tập đoàn Đăng Đông. Đường ở đây thì cực kỳ rộng. Vỉa hè thì rộng hơn 10 mét luôn. Có trồng cây xanh hai bên rất là đẹp. Summerland Mũi Né hứa hẹn là một nơi để cho quý khách có thể sử dụng những cái dịch vụ giải trí về đêm đây sâm phía xa xa kia cũng là sâm mũi lem mũi né luôn mặt tiền dài 1 ờ, km với hàng trăm căn ờ, sắp hao mặt tiền đường võ nguyên giáp thì ờ, đây là một cái video tôi cập nhật ngày 18 tháng 9 năm 2021 để mọi người có thể thấy mặc dù là ở Phan Thiết hiện tại tình hình dịch bệnh diễn biến diễn ra rất là phức tạp nhưng mà các cái công trình các cái dự án lớn bất động sản nghỉ dưỡng vẫn tiếp tục thi công để à, sớm hoàn thiện và bàn giao đưa vào vận hành đây mọi người có thể thấy xa xa này là cầu trục đang hoạt động này đó, và những cái anh công nhân đi bên trên này đây vẫn đang tiếp tục thi công những cái căn nhà để bàn giao cho khách hàng và sớm đưa dự án đưa vào ờ, hoạt động đây là con đường ờ, võ nguyên giáp cửa ngõ đi vào ờ, khu du lịch quốc gia mũi né thì khu vực này thì tập hợp rất là nhiều dự án bất động sản ở phía này là khu ờ, thể dục thể thao của tỉnh Bình Thuận khu huấn luyện thể dục thể thao của tỉnh Bình Thuận có sân vận động ở khu vực này sân vận động Bình Thuận ở khu vực phía này à, bây giờ thì chúng ta sẽ đi dạo một vòng để mình à, cùng tham quan cái mặt tiền của Summerland Mũi Né và những cái dự án lân cận Trước mắt mọi người là The à, Summerland Mũi Né này Khu biệt thự Minh Thành công nhân vẫn đang thi công đây là ờ, những cái căn ờ, sắp phao mặt tiền đường ờ, võ nguyên giáp hiện tại thì công nhân đang đổ bê tông những cái trụ đỡ để lên tầng Đây là cái ờ, điểm cuối cùng của Summerland Mũi Né Còn bên cạnh này là khu ờ, Silin City Và là thành phố Silin. Có sân golf ở trong ờ, khu Silin City này luôn Với hàng ngàn căn biệt thự nghỉ dưỡng đẳng cấp Trước mắt mọi người là lâu đài rượu vang nằm trong quần thể của Celine City. Bên này là khu đất nền biệt thự Diamond Bay Mũi Né. Celine City thì ờ, có sân golf và những cái ờ, hàng dừa bên trong nhìn rất là mãn mắt đây là lâu đài rượu vang một cái địa điểm check in không thể bỏ qua khi mà quý khách à, tới với à, khu du lịch quốc gia mũi né và thành phố phan thiết Đây là cổng vào à, khu Celine City và lâu đài Rượu vang. Đây biểu tượng là một viên à, bigon